Xin chào 500 anh em đến với kênh youtube của T Casino Hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em một cái uh, sản phẩm rất là tuyệt vời Nó chính là những cái lá bài ma thuật Thì uh, thưa anh em, đây này Trên tay tôi là một bộ bài ma thuật Tại sao tôi gọi là bộ bài ma thuật? Vì anh em có biết không? Chỉ cần tôi úp bài như thế này Không cần gì cả, tôi vẫn có thể đọc chính xác từng lá bài một à, ờ, Nói như vậy à, Nhiều anh em chắc là đang cười tôi Không tin vào những điều tôi nói đúng không ạ? thì uh, tôi sẽ thử cho anh em xem nhé không cần nhìn bài vẫn có thể đọc được từng cái lá bài một Đấy. đây tôi sẽ thử cho anh em nhìn ờ, tôi sẽ đọc không cần nhìn nhé anh em theo dõi kỹ nhé không anh em lại bảo tôi uh, dùng uh, tôi dùng một tay để lật luôn đây là lá 4 này lật luôn cho anh em nhìn 4 này chuẩn xác không anh em 4 đấy ngoài ra tôi còn có thể biết chất của nó là chất gì đây là lá 4 này đấy tôi sẽ ví dụ cho anh em đây là lá 7 lá 7 đấy, 7 tép luôn này anh em là 7 rô đây anh em nhìn này lá 7 đó anh em thấy chưa chuẩn xác không ạ đây là để tôi nhìn kỹ xem nào đấy anh em nhìn này đây là lá 3 anh em đoán chuẩn chưa <coughs> tôi đọc 10 lá chuẩn cả 10 lá gì này anh em lật nhá đấy anh em nhìn đi đây là lá quy à, đây là lá gì đố anh em biết đấy. trên tay của bộ bài ma thuật này có thể đọc được tất cả các lá bài đây giới thiệu cho anh em hai này lá này lá chín anh em ạ lật cho anh em nhìn nhé chín nhá chuẩn xác luôn chính xác 100 phần trăm đây là lá can anh em nhìn cho tôi nhé chuẩn xác không anh em K luôn vâng đây là lá gì anh em anh em có thể nhìn ra được không anh em có thể nhìn ra được đây là lá gì không tôi đọc cho anh em nhé lá 4 Đấy, chuẩn xác luôn <coughs> anh em biết tại sao tôi có thể đọc được chính xác từng cái lá bài một như thế này không thì uh, chia sẻ cho anh em một cái lý do nho nhỏ tôi có thể đọc được từng lá bài một như thế này đó chính là những cái bộ bài này là bộ bài lỗi số à, bài lỗi số là bài như thế nào thì ờ, đây cho anh em giới thiệu cho anh em luôn này giới thiệu cho anh em ở từng cái góc nhỏ như thế này đây cho anh em từng cái góc nhỏ như thế này số của từng lá bài một nó sẽ được đánh dấu ở góc này như cái lá này là lá gì anh em nhìn này ký hiệu của lá gì rất là đơn giản Đấy, anh em nhìn đi có thấy không ạ giờ sát camera màn hình cho anh em nhìn này anh em nhìn vào cái góc này không ạ đó anh em nhìn vào cái góc này anh em có nhìn thấy ký hiệu chữ gì không ạ từng cái lá bài một Đấy. đã được đánh dấu vào còn đây là lá quy anh em nhìn nhé lá quy này đấy với cái bộ bài lỗ số này anh em có thể đọc chuẩn xác từng cái uh, điểm của người ta anh em uh, chơi chơi chẳng hạn như là chơi liêng thì uh, anh em có thể <clears throat> nhìn điểm của từng người một đây tôi sẽ nhìn điểm của từng bài một cho anh em xem đọc điểm mà không cần lật bài Đấy. ví dụ nhé, anh em nhìn đây này như bài nhà này là H7 H78 đấy anh em nhìn xem H78 nghĩa là H78 là bao nhiêu điểm anh em nhỉ 6 điểm đúng không ạ đấy chuẩn xác luôn nhà này để tôi đọc cho anh em xem K2H 3 điểm nhà này chỉ có 3 điểm thôi đây tôi cho anh em nhìn chứ 3 điểm chuẩn đúng không ạ đấy tôi chưa xem bài đâu tôi cho anh em nhìn luôn 3 điểm chuẩn nhà này nhá anh em nhìn nhá tôi xoay xoay xoay bài cho anh em xem để tôi đọc này ba sáu hai anh em nhìn xem 362 có chuẩn không ạ có một tịt thôi đấy là 369 à xin lỗi anh em 369 đấy anh em nhìn đi 369 8 điểm còn bài nhà mình đấy anh em khi xem điểm các nhà xong thì anh em sẽ xem bài nhà mình Đấy, biết điểm bài nhà họ biết điểm bài nhà mình để anh em xuống tiền ai tố láo là anh em biết và <coughs> điểm anh em thấp thì à, anh em cũng biết để mà đường mà tránh thì à, đấy rất là đơn giản chơi cho anh em thêm ván nữa để anh em nhìn này mình sẽ nhìn một cách thật nhanh để à, biết điểm từng bài nhà họ quy này 6 này 6 này 8 này K này 2 này đấy anh em nhìn đi 10 này 10 nghĩa là nhà này 8 điểm quy này nhà này 6 điểm ad này nhà này 9 điểm đấy anh em chỉ cần chia qua vậy thôi là anh em đã đọc được điểm từng nhà một rồi này để tôi lật xem có chuẩn không nhé nhà này 8 điểm anh em nhìn xem chuẩn xác 100 phần trăm nhà này 8 điểm đấy nhà này, này bao nhiêu điểm nhà này 6 điểm chuẩn đúng không ạ đấy anh em nhìn xem 6 điểm chuẩn xác luôn nhà này bao nhiêu điểm đấy 9 điểm anh em nhìn này 9 điểm có chuẩn không ạ chính xác 100 phần trăm giờ ừ. đến lượt bài nhà mình rồi đấy mình biết bài mình điểm kém này mình sẽ bỏ luôn đấy bài mình chắc chắn là không ăn được rồi đấy là mình bỏ luôn đấy, mình không mất tiền những cái oan còn những cái lúc nào mà mình à, biết họ tố láo hoặc là biết bài điểm họ thấp hơn thì mình sẽ số tiền thật là mạnh thì à, đấy cách chơi cái bài lỗi số này cũng rất là đơn giản nhận biết cái bài lỗi số này cũng rất là dễ đấy anh em nhìn này góc màn hình nhé góc cây bài Đó. anh em nhìn thấy góc cây bài chưa những cái uh, à, lỗi số đã được đánh dấu anh em uh, nhìn một lúc là anh em sẽ quay thì uh, anh em muốn mua bài lỗi số này thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình 0844 17 49 à, hoặc là anh em có thể lên trực tiếp cơ sở bên tân Tuân à, Casino thì à, bên tôi có hai cơ sở là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông anh em ở gần cơ sở nào thì có thể lên cơ sở đó Đấy. À, cũng ờ, <clears throat> cảm ơn anh em đã theo dõi video và anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ nhé xin chào toàn thể anh em